Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại ở đây à, Và trước mặt mọi người là ba lá bài từ một cái bộ bài mà Vi mới mua gần đây Vi rất là thích nó, là bộ um, Unicorn mọi người, rất là dễ thương ha Thì ở đây Vi có để sẵn ba lá bài cho mọi người rồi Và ba lá bài này, lá bài nào cũng ngọt ngào, cũng rất là cute luôn Đó, đây là lá Lover nè Đó đám cưới nè mọi người mọi người thấy hai chúng ngựa không có rất là nhiều hoa ở trên và cuối cùng là một cái happy ending ha um, ừ, 10 cấp ừ thì tất cả những cái mốc thời gian cũng như là uh, những cái thông tin về những cái bộ bài phải sử dụng trong video thì được bỏ dưới phần mô tả mọi người bỏ phần mô tả ra xem cho nó lẹ nha bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lá đầu tiên để lá vơ với mọi người đây đây là bộ oracle mà vi mới mua cái bộ này chúng ta có Recalculation Someone à, hơi mệt quá à, Mọi người cứ đọc ờ, tiếng Anh nha Mình không đọc đâu Mình đọc phèn lắm <laughs> Someone yeah soulmate yeah. cái lá bài này á mình sẽ coi cho tất cả mọi người luôn nha cho dù các bạn đang có người yêu hay là đang ế hay là đang tương tư một ai đó thì các bạn vẫn có thể nghe tiếp tục vì ở đây mình thấy có ba lá bài và ba lá bài nó nói cho ba trường hợp khác nhau luôn đó đó và mình sẽ nói đầu tiên đi ha những bạn đang ế thì sắp tới cái niềm vui tình cảm của mọi người là mọi người sẽ có người yêu đó mọi người sẽ có một người để mọi người um, ờ ta bye à, cũng yêu đương cho có người ta đó ừ nói chung là vậy và cái người này á, là cái người có thể là người yêu cũ có thể là người yêu cũ nha có thể là người yêu cũ và cũng có thể là một người nào đó mình đã lâu các bạn không gặp các bạn đã từng có một cái gì đó một cái ức ký ức với người này có thể là các bạn từng học chung các bạn từng làm chung chỗ nói chung là một người đến từ quá khứ vì ở đây chúng ta có cái lá đầu tiên là reconciliation đúng không nào mình đã không biết mình đọc đúng không tại vì mình đã nói với mọi người rồi mình đọc tiếng anh nó tệ dữ lắm à, bỏ qua cái chuyện đó đi ha thì đây là một người đến từ quá khứ ha và cái người này sẽ mở ra một cái cánh cổng mới nè mọi người thấy hình ảnh của cái chàng trai ôm cô gái này hay không có nghĩa là người cũ nhưng mà đem thêm một cái viễn cảnh và một cái um, tương lai tươi sáng uh ừ -huh. đây là những bạn mà đang ế nha rồi bây giờ những bạn mà đang có người yêu nè nghe tiếp mà à, những bạn đang có người yêu ha đây là một cái tình yêu cảm mà các bạn kiểu như là các bạn rất là tâm huyết với nó các bạn mong cầu các bạn nuôi dưỡng các bạn dùng gọi là hết sức mình sinh để đầu tư cho nó cái người này là soulmate của các bạn à, các bạn à, họ là ước nguyện họ là cái à, một cái sự mong cầu là một cái tình yêu thương một cái cái gì đó là bạn rất là đầu tư tâm huyết nào với họ chẳng hạn như là bạn bạn bạn bạn, bạn vì yêu họ bạn trao chuốt về cơ thể của mình hơn bạn xinh đẹp tuyệt vời bạn uh, phấn đấu thì mình tốt hơn này. số bác các bạn kêu gọi một cái một cái linh hồn đến với mình bằng tất cả cái sự nguyện cầu có nghĩa là bạn mong mong mong, mong mỏi những cái điều tốt nhất cho cái mối quan hệ này nghe nó hơi cao siêu đúng không mọi người các bạn sẽ ừ, gặp cái người mà các bạn muốn rất là muốn đầu tư công sức tâm tâm tư nguyện vọng của bạn cho cái mối quan hệ này và các bạn cảm thấy như là mình đã gặp được được cái người mà các bạn muốn toàn tâm toàn ý để yêu thương rồi à, ở đây còn address your love nữa thì có nghĩa là các bạn đặt cái tất cả cái sự lãng mạn cái sự ngọt ngào của mình vào cái mối tình này và bạn nào mà đang yêu trong tụ này á các bạn rất là hạnh phúc nha cho, cho kể cả là các bạn có yêu lại người yêu cũ như trong cái trường hợp mà những bạn mà đang ế hay không á thì mình thấy các bạn vẫn đang rất là vui cho cái mối tình này còn những bạn nào mà đang tương tư những bạn mà bạn nào đang đang có một cái sự à, ham muốn à, đang có một sự thèm khát một cái đối tượng nào đó ở trong cái tụ bài này thì các bạn cũng giống giống như là các bạn đang yêu vậy đó các bạn đang đang đang đang gọi là um, um, gọi là rất thính từ cái đối phương của mình như là các bạn đang rất là uh, tập trung để thả thính để tấn công để um, kiểu như là um, trồng cái si đối với đối tượng của mình uh, mình thấy là các bạn rất rất là cố gắng và cho dù nó đánh thức lên được cái sự sợ hãi bên trong của các bạn mình thấy cái người này họ đánh thức một cái nỗi sợ từ ở bên trong cái nỗi sợ của bạn kiểu như là họ có thể là giống người yêu cũ của bạn chẳng hạn hoặc là họ có những cái đặc điểm gì đó mà nó khiến cho các bạn gợi nhớ đến một cái điểm không vui à, chẳng hạn như là hồi đó khi các bạn đi học á các bạn hay bị cái con nhỏ hay là một cái thằng đó nó bắt nạt các bạn thì tự nhiên khùng điên sao mà tự nhiên bạn thích cái người này cái người này có một số những cái điểm giống giống như cái người mà các bạn không thích chẳng hạn mình ví dụ vậy thì người này sẽ mang đến rất là nhiều cái kỷ niệm và nó sẽ đánh nó sẽ gọi là đánh thức cái ego của mọi người đánh thức cái nỗi sợ của mọi người tuy nhiên mình vẫn thấy là bạn vẫn cố chấp nha các bạn vẫn sẽ trồng cây si bạn sẽ vẫn điên cuồng ngông cuồng mà chạy theo cái người này uhm, sắp tới các bạn sẽ gặp được um, những cái điều đó mình không biết là theo cái chiều hướng nào thôi tại vì số mét thì giống như mình đã nói là nó rất là rộng nó sẽ có uh, um, gọi là um, tu lớp cũng có mà gọi là uh, ờ, uh, ờ, run lớp cũng <laughs> cũng cũng có luôn có thể là rất là rộng ha mọi người ha và cái tụ một là mình thấy là có vẻ là có rất là nhiều trường hợp mình không biết là có các bạn nãy giờ có vô được cái phương diện này không mình không biết trời mọi người mình thích cái bộ bài này khủng khiếp luôn mọi người tại vì nó rất là dễ xem là mình thấy mặc dù nó là theo cái chuẩn ta đó thông thường nhưng mà nó rất là cá tính và mình rất là thích cái điều đó giờ ừ, gần đây mình thích bộ này lắm ừ. ngày nào mình cũng lấy bộ này để xem hết trơn mà mình còn chúng ta có bay các bạn này, này cho dù là các bạn ế hay là các bạn uh, có người yêu hay là các bạn đang tương tư thì có vẻ như là bạn cũng rất là thân mật với cái người kia ha uh ừ -huh nè dạ. còn nếu mà thôi bây giờ đi các bạn sẽ một sẽ sớm thôi nhanh chóng dạ. và lao đi à, chưa kể là nếu mà bạn nào mà uh, gọi là đang ế mình thấy cái đối phương này sẽ nhanh chóng xuất hiện trong cái cái cái cái cái cuộc sống của bạn thôi và lao đến với tốc độ ánh sáng à, tụi này là vui nha Tamarind yeah, trời ơi nước rất là nhiều nước và lửa luôn nha mọi người trời ơi oh my god hôm nay mình coi rất là rộng cho nên mình sẽ rút hẳn 10 lá luôn bình thường thì mình không bao giờ rút bài nhiều ở trên video tại vì mình không muốn là năng lượng nó bị rối 17 à, 4 kiếm Trời tổ này vui quá à. Vui buồn lẫn lộn luôn nha Là dạ, em red Ít và kỹ sĩ Su à, vì tụ một có rất là nhiều câu chuyện ở đây cho nên mình đã rút khoảng 10 lá uhm, cái tụ này á vui có buồn có khó xử có có nhức đầu có có ờ, có bực tức cũng có luôn mà có hạnh phúc cũng có luôn nói chung là à, một cái nồi lẩu đã bánh lù vô hết à, hỉ nộ ái ố gì có hết ừ. à, trường hợp thứ nhất ra những bạn đang ế thì như mình đã nói là sẽ có à, một người tiến đến với bạn có thể là người yêu cũ nè có một cái người nào đó từ trong quá khứ xuất hiện trong cuộc sống của bạn đúng không thì ở đây mình thấy là các bạn sẽ cảm thấy quá tải khi các bạn tiếp nhận cái thông tin này và mình đã nhận được cái lá mười gậy ở đây à, lá mười gậy ở trong trường hợp này ừ. các bạn cảm thấy là đeo chỉ gì đang xảy ra vậy ủa tôi đâu có nhu cầu tiếp nhận những cái người như vậy đâu nhưng mà mình đã nói với các bạn rồi là chúng ta sẽ không đoán trước được chúng ta sẽ phải rơi vào những cái hoàn cảnh như thế nào và ở đây chúng ta lại có cái lá bốn kiếm thế này ừ. các bạn có nằm mơ các bạn cũng không biết là cái những cái chuyện này đang xảy ra với mình các bạn sẽ nói ô cái chuyện như nó đang xảy ra vậy trời và thậm chí là các bạn luôn có những cái tư tưởng như chẳng hạn là ta sao không bao giờ quen với cái thằng đó hoặc là ta không bao giờ có thể quen với cái kiểu người như vậy tuy nhiên cái kiểu người như vậy nó sẽ đến trong cuộc sống của bạn nè à, bình thường trong trạng thái bốn kiếm của những cái bộ bài bình thường á là những cái gì về dư luận về drama những cái tổ bài này á là cái đáp bài này á thì nó nó kiểu như là ngoài ngoài sức tưởng tượng của mọi người á mọi người thấy những cái thanh kiếm không nhưng mà thanh kiếm này lấp lánh ừ đó dù sao đi nữa thì mình thấy các bạn sẽ đấu tranh tư tưởng rất là nhiều sau khi mọi người gặp những người này rồi à, thậm chí là mọi người cảm giác như là chuyện gì vậy trời à, tôi tôi muốn có người yêu đó nhưng mà tôi không muốn quen như người này mọi người sẽ có một cái trạng thái nó rất là phản bác và thậm chí hơi bực và hơi buồn nữa ở đây mình có à, vũ kiếm này lúc nào mọi người cục xúc mọi hoa, không đâm chiêu phân tích logic gì lắm à, con ra đông đếm gì lắm bật lý trí lên và đã nói là trời ơi cái chuyện gì nó đang xảy ra vậy ta à các bạn không hề muốn xảy ra nhưng mà mình đã nói trước cho các bạn nha ở đây mình có lá em fresh <laughs> mình sẽ dịch em rate theo cái cách nghĩ của mình trong tất cả những bộ bài em rate luôn là cái lá bài thực hiện cho sự xinh đẹp thì nếu mà trong trường hợp này mình biết tại sao các bạn suy nghĩ nhiều rồi tại vì các bạn không muốn quen những người như vậy nhưng mà có thể là người này có những cái gì đó rất là xinh chẳng hạn chẳng hạn là họ là nam thì họ đẹp trai à, sáo muối à, mông cong các kiểu à, còn nếu mà con gái thì có thể là tóc dài là da trắng mắt to nói chung là dịu lành hiền lành dễ thương nói chung là các bạn sẽ có những cái sự thu hút nhất định về ngoại hình mà chưa kể nha cái người này họ đến trong cái trạng thái của tám tám gậy và họ còn rất là ngọt ngào nữa ở đây mình thấy có rất nhiều lá nước Nè, em red nè rồi temperance rồi rồi rồi rồi rồi rồi nó cái gì là bay cấp nữa trời ơi mọi người thấy nước không luôn á có thể như mọi người phản kháng bao nhiêu thì mọi người mọi người lại được cái sự dịu dàng của người này so dịu lại để mà mọi người sẽ bị gọi lung lay theo chiều gió <laughs> tụi này à, mình thấy các bạn sẽ bị tấn công bởi một nhân vật mà các bạn nghĩ là nhân vật đó là sẽ nhân vật phản diện trong cuộc đời mình nhưng mà nói chung là mình thấy các bạn sẽ bị lung lay đó còn cái việc mà tiến đến họ hay không thì mình không biết thì cái đó là chuyện của tương lai và cái đó cũng là quyết định của mọi người mình luôn xem bài cho mọi người về cái hoàn cảnh còn cái cuộc sống của mọi người thế nào cái đáp án nó ra làm sao cái hậu kết nó như thế nào là do mọi người uh, quyết định mọi người tự bẻ lái à, chứ mình không có quyết định cho mọi người được thấy nhưng mà ở đây mình thấy cái người này rất là chân thành ha à, đấy là cái niềm vui đó mọi người tại vì có thể mình không thích người ta nhưng mà ít nhất là người ta đến người ta xuất hiện trong cuộc sống của bạn với một cái trạng thái đó rất là yêu đương nó rất là ngọt ngào nó rất là mỹ miều thì mình thấy ở đây nếu bạn đang ế thì đây là một cái tin tức tốt ha hoặc là nếu mà các bạn đang có người yêu mà các bạn nghe tụ bài này thì cũng sẽ có một người thích bạn như thế và cái người này có thể khiến cho các bạn khó xử mình thấy cũng vừa có nước có kiếm có gậy có sâu luôn mọi thứ ừ. còn bây giờ chúng ta quay lại với cái uh, nạn nhân thứ hai trong cái tụ bài này là những bạn để có người yêu ha thì nếu mà các bạn đã kết hôn rồi để em rết các bạn sẽ có em bé đó mọi người đây bạn nó là hạnh phúc với điều này ha sẽ được uh, lên chức hoặc là nếu mà bạn là nam thì có thể là vợ bạn có em bé còn nếu mà hai người đang quay nhau thì đây là một tin tức gọi là cảnh báo mọi người đi mưa nhớ mặc áo mưa nha mình không có nói bậy trong cái trường hợp này nhau nha nhưng mà thường là em chết mà nếu mà hai người đã kết hôn rồi thì mình thấy là rất có nguy cơ là hai người sẽ dính chưởng à, sẽ gặp được um, tiểu tam <laughs> tiểu tam baby <laughs> à, ok rồi à, mình sẽ nói vậy thôi nhưng bạn à, còn hạnh phúc hay không thì hạnh phúc thân mật hạnh phúc mà mình thấy là những bạn mà có người yêu trong cái tụ này thì mình thấy là ngay cả các bạn à, coi những cái lá tarot này mình cảm giác là hai bạn đã ở bên nhau cũng rất là lâu rồi tại vì uh, buồn vui xui hờn giận gì cũng đã trải qua hết rồi ở đây có rất là nhiều cảm xúc khác nhau nó đủ lâu để có thể có cái um, có cái um, cái kết quả này <laughs> có em bé ờ rồi bây giờ mình sẽ nói đến những bạn đang tương tư đi ha những bạn đang tương tư nè mình thấy cái người kia mình mình thấy cái, cái người mà các bạn đang để ý họ họ thể khiến cho các bạn hơi buồn một chút nè năm cấp nè các bạn cảm thấy như mình nhiều lúc mình mình mình mình bị kiểu như mình thể hiện nhiều quá nhưng mà người ta lại không có giống như là mình mong đợi á cho nên là à, các bạn lại kiểu như mình sao gọi là ta kiểu như là mong nhiều thành ra thất vọng ừ đó đúng rồi cái kiểu như vậy mình à, mình mong người ta sẽ đáp lại mình một chút thôi nhưng mà ngay cả cái hình ảnh của họ giống như mình đã nói là họ có những cái hình ảnh nó nó gợi nhớ về một cái một cái số những cái kỷ niệm hoặc là một cái một cái hiện một cái um, một cái dấu hiệu nào mà từ quá khứ mà khiến cho các bạn không vui cho nên đó là các bạn thậm chí là các bạn cảm giác như là nhiều lúc mình mình đang ngược đãi chính bản thân mình nè các bạn có thấy cái lá mùi vậy ở đây thương thì cũng thương lắm nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn buồn ừ. tại vì um, các bạn cảm thấy như là họ cho dù các bạn thân mật họ các bạn gặp họ mỗi ngày các bạn um, tốt với họ các bạn mua trà sữa cho họ các bạn nói là ngọt ngào các bạn thả thính nhưng mà thỉnh thoảng các bạn vẫn cảm thấy tủi thân nhưng mà ở đây chúng ta có lá kỵ sĩ su dù sao đi nữa người này cũng là một người đáng tin và đáng để hy vọng nếu mà các bạn đang đang có cái um, uh, nhu cầu trồng cây si á thì hỏi là cái người này có hy vọng để mà chúng ta tiếp tục phát triển trong cái si hay không tại vì mình biết là mình nói là các bạn đang thương một người là các bạn sẽ không hãm mày đâu các bạn sẽ kiểu ngông cuồng mà yêu tiếp tại vì mình cũng đã từng là như thế rồi tại vì mình cứ càng nghe là à, con nó nó không hợp với mày đâu à, thằng nó nó không có thích mày đâu thằng nó mày không phải là cái gu của nó nhưng càng nói mình là càng làm mình hiểu được cái cảm giác đó tại vì mình đã từng crush một người nhưng mà ở đây là mình thấy những cái bạn nó nói là cái cảm giác vui vẻ của các bạn á cái cảm giác gọi là tin vào một ngày mai tươi sáng á, nó mạnh mẽ hơn để có thể chiến thắng được cái lá 10 gậy và năm cấp ở đây mình biết là bạn rất là mâu thuẫn á các bạn biết là à, rồi một lúc nào đó mình sẽ buồn và mình sẽ lại nhớ về những cái chuyện không vui trong quá khứ nó đánh thức cái nỗi sợ và nó ảnh hưởng cái đứa trẻ bên trong của mọi người tuy nhiên là mọi mình giống như là các bạn đang cược một cái ván bài cho cuộc sống này vậy đó kệ đi thanh xuân ngắn mà mình còn yêu được thì mình cứ yêu thôi các bạn dặn lòng mình như vậy rồi các bạn lại lao đầu tiếp vào người này nhưng mà mình thấy là có vẻ như là cái người này có vẻ như là người này cũng thích bạn nha tại vì ở đây chúng ta có một cái lá nói về cái những những cái điều đáng tin ừ mình đang coi chung về niềm vui trong cái uh, tình cảm là đang đến với các bạn thì có vẻ đây là một cái tin tốt đó rồi mọi người nghe hoặc là mọi người tiếp nhận như thế nào cũng được cái đó là tùy mọi người của nha tinh thần theo những bạn đang fresh <laughs> nếu mà bạn à, đang thích một người thì mạnh dạng lên ừ. mạnh hãy hãy gọi là song sáo hơn kiểu uh, thả thính mà một hai ngày không dính thì uh, uh, siêng chăm chỉ hơn khoảng hai ba ngày phần chẳng hạn ngày nào cũng nuôi trà sữa ừ cái nói là ờ, dỗ cái nó mập lên xong cái nó không không không thích được ai hết vậy rồi quá thích mình <laughs> mụn nước đi kêu tay rồi tất cả những cái trường hợp diễn ra sẽ giúp bạn trưởng thành và tìm được tình yêu oh, yes. tụi này là cái lá bài này là tượng trưng cho cái cái cái cái trường hợp của những bạn mà uh, gọi là giống như là sẽ có một người nào đó tấn công từ trong quá khứ <laughs> tất cả mọi vật mọi việc đều sẽ có lý do để diễn ra và có thể nếu mà bạn không nhận được tình yêu thì các bạn sẽ nhận được sự trưởng thành khi bạn yêu một người hết mình các bạn một các bạn sẽ nhận được một người uh, để đi cùng với các bạn cả đời hoặc là các bạn sẽ học được một bài học để đời <laughs> cái lá bài này nó nó ngắn gọn dễ hiểu vậy nha à, nói chung là dù sao đi nữa thì đừng có quá lo sợ những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hãy cứ bình tĩnh và đối diện chơi club cái tụ này hả là đúc mấy lá là ra mấy trường hợp luôn á mọi người à đây đây là trường hợp của những bạn mà đang yêu ha à hãy vẽ ra bức tranh của các bạn đi à, các bạn muốn tình cảm như thế nào à, nhà có bao nhiêu đứa con à, đám cưới sẽ cô dâu mã màu gì chú để mã màu gì à, mời bao nhiêu người à, à, rồi mỗi tháng dư ra bao nhiêu à, à, để một đứa hay là nguyên đội bóng thì hãy cứ tự tưởng tượng đi ha trời ơi đúng là cái lá này lớp bờ luôn mọi người tiểu đường luôn á ừ. ôi ôi nhưng mà tụ một là có có chăng là nhiều bạn chọn tụ một ta mình nghĩ lại là những bạn chọn cái lá rồi mình để đây nha kia nó cứ yếu tới yếu luôn nữa rồi để coi ca mình rồi tiếng anh tự động mọi người biết khi mình thấy cái lá bài này mình nghĩ tới cái gì không các bạn à, giống như là các bạn đi ra ngoài vườn á các bạn trồng một cái cây đó các bạn à, cái ví dụ trồng cái cây táo đi các bạn ra ngoài vườn á thì các bạn sẽ thấy cái trái táo nó đang trong cái thời kỳ gọi là ngon nhất để ăn đó mọi người <laughs> cái cái hoàn cảnh của những bạn tuổi hai nó cũng giống như vậy đó có vẻ là bạn đang trong một cái trạng thái lý tưởng nhất để có tình yêu chẳng hạn như là um, các bạn đang xinh đẹp nhất này các bạn đang ngon nhất này tiếp theo là love yourself first à cái lá bài này um, thì nó là bạn lý tưởng để yêu đúng không trong một cái tần số cao nhất để có thể yêu thương một ai đó ừ, yêu động vật yêu cây cối yêu thiên nhiên yêu à, bắc hồ yêu lấp lấp lấp ra đó thì bên đây chúng ta có love yourself first vì sao đi nữa thì hãy đặt cái tình yêu của bản thân mình hàng đầu mình mà không yêu mình thì không ai yêu mình cả và mình thấy cái lá love yourself first này nó giống như là đang khen các bạn vậy đó và cái đó là cũng là cái câu tiên ngôn của các bạn ở trong cuộc sống hiện tại kiểu như là các bạn yêu bản thân của mình và khi mà chúng ta yêu bản thân của mình chúng ta sẽ có một cái tần số tối thượng để chúng ta nhận được tình yêu từ những người khác hoặc là để yêu một ai khác à, khi chúng ta biết cách yêu bản thân mình thì chúng ta sẽ có một cái ờ, năng lượng một cái tần số nó gọi là à, tối thượng nhất chúng ta hấp dẫn tình yêu xung quanh nha bởi vì các bạn hay nghe cái câu là em xin em đứng một mình cũng xin đó cái tụ này là vậy tụ này có vẻ như về những bạn mà đang ế à rồi lá cuối cùng uh, codependency um, à, chúng ta liên tục có những cái lá và nói về cái sự uh, có thể là nếu mà các bạn tự ở một mình các bạn vẫn có thể tự tin tỏa sáng được á kiểu như là các bạn ở một mình các bạn vẫn có thể lãng mạn theo cách của bạn à, mình mình chưa thấy cái trường hợp mà các bạn này hẹn hò hay là yêu đương với ai nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cho dù các bạn có ở một mình đi nữa thì các bạn vẫn có thể tự tạo cho mình những cái điều ngọt ngào những cái điều đáng yêu những cái điều lãng mạn chẳng hạn như là à, tự à, mặc đồ đẹp này, trang điểm thật là xinh sau đó đi uống trà chiều hay là trang chảnh thật là ngọt ngào thật là đáng yêu rồi buổi sáng thức dậy thì không cần phải có là phải có có người nằm kế bên thì vẫn vẫn cảm thấy là mình à, yêu đời yêu người yêu nắng mai đó nói chung bài tụng này nó nó có tình cảm một cái một cái gì đó nó rất là gọi là bản thân á theo một cái chủ nghĩa vui vẻ mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà bây giờ đang đang đang đang đang, đang bị thất tình chẳng hạn hoặc là các bạn đang bị um, uh, nức nở các bạn đang đang stress đang đang có những cái uh, ứ hự trong người uh, thì các bạn cũng ít nhất các bạn cũng đã có được một cái khoảng thời gian healing chất lượng các bạn tìm về với các bản thân của mình đây là những cái lá nó nói là cho dù các bạn một mình hai mình hoặc là rất nhiều mình đi nữa thì các bạn vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc đây, đây là những cái tin những cái tin tức nó rất là tốt lành các bạn thế những bạn đang độc thân trong tuổi hai ngay cả cái lá này nó cũng nói về cái sự yêu lên đó mọi người À, một mình ngồi trong đêm và khóc có sao đâu chứ chúng ta nói thật với bản thân mình à, chị sĩ xu bảy kiếm bảy cấp để có được ngày hôm nay hoặc là để nở được một nụ cười hoặc là một nụ cười chất lượng nhất các bạn đã phải một ờ, mình rất là nhiều mà thấy một câu chuyện một cái gọi là một cái biển lòng của mọi người có rất là nhiều giọt nước mắt ở đây mình thấy tụ hai khóc rất là nhiều ha tự nhiên mình mình coi tụ này là mình cũng cũng buồn luôn á có những chuyện mà các bạn nghĩ là chỉ có bản thân mình mới hiểu được và không ai không ai chịu hoặc là kiên nhẫn nghe bạn nói bạn đã từng bị bơ đi rất là nhiều các bạn các bạn có cảm giác như là có rất nhiều rất nhiều những mũi kiếm có rất nhiều gánh nặng có rất nhiều nỗi buồn nó chạy đi các bạn và các bạn chỉ là một người đơn độc trong cái hành trình chạy đi khỏi những cái nỗi buồn đó mồ hôi nước mắt và cả sự tuyệt vọng các bạn đã trải qua hết từ lúc chạy đi cho đến lúc mà gọi là hết pin Ờ, gọi là hết sức bình sinh mà các bạn ngã xuống dưới những cái mũi dao đó các bạn gọi là tận cùng tan vỡ luôn á. trời ơi ba cái đó bài nó làm cho mình thật sự rất là buồn quá tụ hai nào mình thấy để có thể có được một cái người mà gọi là yêu bản thân nhất ngày hôm nay rồi rồi lại là ung dung và bình thản nhất thì các bạn đã phải gọi là rồi tụi này coi xong mình mình mình muốn khóc lắm luôn á mọi người mình không biết này tụi hai nghe tới đây các bạn có có rơi nước mắt hay không nhưng mà mình mình thấy là các bạn có những cái chuyện mà từ trong gia đình trong công việc cho đến tình cảm các bạn luôn luôn luôn là những người nghĩ là tại sao những cái bất hạnh những cái khổ đau nó luôn liên tục ùa đến phía bạn vậy và có thỉnh thoảng á các bạn luôn nghĩ là có phải là do mình cái cuộc sống của mình nó quá là uh, bất hạnh như thế cho nên không có ai chịu kiểu như là người ta không có muốn đến gần và nói chuyện với mình luôn á và các bạn dần quen với cảm giác là mình tự buồn mình tự là im lặng và mình dỗ dành bản thân mình là không có ai muốn đến nói chuyện với mình hết cho nên bản thân mình là người duy nhất chịu ở một mình và chơi với mình giống như là các bạn có thấy cái lá thám cúp ở đây các bạn biết là ở ngoài kia rất xinh đẹp có rất là nhiều điều các bạn thấy người ta yêu người ta có những cái niềm vui các bạn cũng thích các bạn nhìn giống như là một đứa trẻ nhìn lên trên cái điều đó và và và và, và thèm thèm mong muốn mình cũng sẽ có được những cái điều đó nhưng mà đó tất cả chỉ là một cái giấc mơ lấp lánh thôi tất cả mọi thứ nó chỉ diễn ra ở trong giấc mơ hoặc là trong cái sự tưởng tượng của các bạn thôi và bên cái, vì quá đau lòng và vì quá gọi là tổn thương kiểu như là bị cảm giác như là mình đã hoang mang cực độ như thế cho nên là các bạn tự tỏ ra bình thản với cuộc sống của mình kiểu như là không có ai thì cũng không sao hết mình thấy cái sau khi những cái lá bài này nó rớt ra mình thấy cái cái sự bình thản đó chính là cái điều may mắn mà các bạn nhận được ít nhất các bạn cũng hãy tự nói một câu là bây giờ là mình sẽ không còn có thể một cái điều gì mà khiến cho mình trở nên tồi tệ và cảm thấy tồi tệ nữa cái, cái sự bình thản đó là cái món quà cái món quà mà duy nhất các bạn học được sau những cái bão giông sau những cái viễn lòng trời ơi cái tụ đây sao sao mà xúc động bây giờ mình ôi mình coi tụ này mà muốn khóc của mọi người tại mình biết là tất cả mọi người đều sẽ có những cái uh, những cái cái nỗi lòng những cái điều khó nói nhưng mà mình nghĩ bạn là người luôn tỏ ra bình thản nhất nhưng mà ở trong lòng các bạn là một cái mảnh gương vỡ bụng. và mình biết là mình sẽ không thể nào làm gì thêm và mình cũng không biết các bạn là ai sau cái video này luôn chỉ qua cái màn hình này nhưng mà nếu các bạn thực sự có những cái điều mà có nói những cái điều mà gọi là nó gọi là tận cùng của cô đơn nhất thì mọi người hãy để lời bên dưới ha mình sẽ đọc và thả tim với tất cả sự chân thành của mình mình đồng cảm với mọi người ha mình nghĩ tụ hai trời ơi tụ hai buồn lắm luôn mọi người tại sao cái lá bốn gậy nó lại trời ơi thôi này coi sao mình muốn khóc á nhưng mà ít nhất là đúng là những cái bài học đắt giá <laughs> thật sự rất là tàn nhẫn luôn mọi người cái tụ bài này wow mình thấy các bạn khi mà coi tụ bài này các bạn sẽ cho đến khi mà mình giải cái lời này mình nghĩ là các bạn sẽ cười một cái các bạn sẽ nói là oh, có gì đâu ý cũng quen rồi còn lại gì mấy vụ này nữa hát cũng bình thường mà ít nhất là ừ, không có gì có thể tổn thương mình thêm nữa dù sao khóc thì mình đã khóc một mình rồi cho nên không sao đâu ít nhất là bây giờ mình không còn ai hết thì mình vẫn là chung mình vẫn còn chính bản thân mình không ai yêu mình thì thôi mình để mình tự yêu bản thân mình có thể như là ta gọi là để phận là tiên không đạo lòng phàm ôi tụi hai ơi đồng cảm thế xúc động thế cho dù các bạn đang trải qua chuyện gì đi nữa thì mình vẫn vẫn muốn đem những điều ngọt ngào đến các bạn tại vì thường mình dùng lực hấp dẫn mà mọi người ha mình cứ nghĩ là mình sẽ hạnh phúc à, kiểu như là mình mình cố tạo cho mình một cái niềm tin để thu hút những cái điều tốt lành đến cho mọi người supposed các bạn là những những cá thể được đáng được yêu thương và quan tâm hay là dạ. các bạn đã từng như đứa trẻ và mong được có có ai đó ôm vào lòng nhưng mà các bạn đã không làm được các bạn đã không được tặng cái món quà đó nhưng mà coi như là các bạn nghe cái video này là một món quà đi xù lắm nhiếm lên để giận dữ cái cả thế giới các bạn cũng cũng không cố tỏ ra vui vẻ để có thể lấy lòng bất kỳ ai cái gương mặt cái biểu cảm duy nhất mà các bạn thể hiện ra thế giới này là thờ ơ và bình thản với tất cả mọi thứ quanh của mình và mình mình nghĩ là các bạn cho dù các bạn có độc thân hoặc là các bạn đang trong một mối quan hệ nào đó mà nó khiến cho các bạn đau lòng hoặc là những cái chuyện xung quanh trong cuộc sống của bạn nó khiến cho các bạn cảm giác như là không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì các bạn hãy các bạn vẫn cứ nghe cái tủ bài này với tất cả cái sự bình thản nhưng mà hơn ai hết mình thấy các bạn là những cá thể xứng đáng được quan tâm và yêu thương nhất đây là một món quà tuyệt vời của tạo hóa này á mình tin chắc là nếu một ai nào một ngày nào đó một người nào đó đủ dũng cảm rồi là đủ kiên nhẫn đã có thể đến bên bạn á chấp nhận được cái sự thờ ơ đó của mọi người và ôm lấy bạn mình nghĩ các bạn sẽ bỡ hòa như là <laughs> mình hay là khóc lòng chợ lời đất I love you ở đây là mình yêu các bạn cho dù các bạn có subscribe kênh của mình hay không các bạn có có thích mình hay không có thật khó là để dấu thành đúng không mọi người và không ai mong muốn mình phải đi qua đau thương nhiều như vậy hết nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta đã học được sự bình thản và gọi là uh, sâu sắc như thế <laughs> người mà gọi là mình nghĩ là hay cười nhất những người mà gọi là cười tươi nhất trông có vẻ vui vẻ nhất là những người mà khóc đến lông trời lỡ đất nhất thì là mình nhưng mà không sao hết mọi thứ nó ổn rồi ít nhất là mọi người cảm thấy là mình đã yêu bản thân mình hơn từ những cái điều đó ít nhất là bạn vẫn tin là mình đã tốt và mình vẫn còn có thể yêu chính bản thân mình ta từng ấy những khổ đau thì không sao mọi thứ nó vẫn ổn mà đúng không mọi người xin lỗi nhưng bạn chu hai vì mình đáng lẽ là mình phải nói những cái gì nó vui vẻ hơn nó phải uh, hạnh phúc hơn nhưng mà mình thấy cái hạnh phúc của mọi người là mọi người cảm giác là mình có thể bình yên đến lạ sau những cái bão giông đó đã từng gọi là khóc lên chờ đợi rất là năm sau để đi làm rồi đi học rồi chứng kiến mọi thứ nó lại gặp đây lại vô số lần <sighs> ôi mình thật là khâm phục cái sự mạnh mẽ của những bạn tuổi hai mình mình không đau sâu quá nhiều vào trong cái nỗi lòng của mọi người nhưng mà mình hy vọng là mọi người sẽ có những cái phút giây gọi là ít là mình mình mình cảm giác như mình đã tìm được một cái người nào đó có thể cảm thông được cái họ đó ờ. nói chung là cảm ơn mọi người ha là lá 10 cấp vui này trong tình cảm đang đến với những bạn tụ ba chúng ta có relay your s relay your s mình xin lỗi relay your s <laughs> quên đi người cũ <laughs> đây là khoảng thời gian để các bạn có thể à, dọn những cái điều xưa cũ à, tụ một thì có thể không bách tình yêu cũ thì tụ này là bay, accept me oh, so mát rồi mọi người yeah yes. save for you to love Hey, có vẻ như là những bạn tụ ba đang gặp một người một đối tượng cái cái tụ ba là ụp vô một hát là mình thấy là các bạn đang có một cái đối tượng mới luôn các bạn mới vừa chia tay các bạn đang độc thân và các bạn đang gặp một cái đối tượng mới các bạn đang có những cái bàn thả thính qua lại có thể là các bạn giao tiếp hoặc là gặp được một cái nhân vật nào đó và khiến cho các bạn vui vẻ hơn khiến cho các bạn muốn quên đi những cái điều xưa cũ à, nói nó hơi cực đoan một chút xíu nhưng mà uh, để quên đi một người nhanh nhất là chúng ta hãy tìm một người khác tốt hơn <laughs> đúng không mọi người đúng mời chúng ta thật ra là nghe nó hơi cực đoan chút nhưng mà đều là mẹ thấy rất là đúng luôn và không có lý gì mình tuyệt vời như thế thì tội dạ gì mình đã không sơ muối được gì thằng kia rồi thì mình phải tìm đến một cái người tốt hơn đúng không đó rõ ràng và cái người mới này có vẻ như là soulmate và họ rất là an toàn để các bạn có thể uh, đâm hoa kết trái có thể uh, yêu thương uh, thiệt nhiều tiếp theo à nói chung là uh, it's a step uh, uh, for you là hãy mở trái tim của mình để đào đón những tình yêu mới ha mình biết mình đọc tiếng anh rất phiền nhưng mà những cái lá bài này nó vẫn nói với mình là uh, có vẻ đây là một cái thời điểm mà các bạn tụi ba đã và có thể là đã gặp luôn rồi ờ, gặp được cái tình yêu mới của đời mình một cái new love một cái người mà gọi là gọi là có thể sơ muối được có thể an tâm được có thể ờ, à, quên đi những điều xưa cũ uh ai rồi cũng sẽ tốt hơn uh đây những điều tốt lành là đang đến với những bạn tụ ba trời cái lá này tụ nào cũng ra luôn á mọi người <laughs> tụ một tụ hai tụ ba nó cũng ra rồi chúng ta có bảy tu ôi à, trời ơi, tự này em em em em à, giải trước ba lá này đi ha nè các bạn đang có một mối quan hệ mới nhưng mà mình đã nói với mọi người là mọi người đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi đang trong giai đoạn là, là tán qua tán lại à, yêu hoa dạo nguyệt ừ. nhưng mà cái người này á rất là nhiều cảm xúc với các bạn nha à, họ rất là ngọt ngào và à, hai người có vẻ rất là hợp gu với nhau á tại vì mình thấy ở đây trong họ ở đây có rất là nhiều nước nè có thể là hai bạn uh, rất là đồng điệu trong tâm hồn có nhiều cái sở thích chung uh, khi mà nói chuyện với nhau thì kiểu như là mình bắt được một cái tần số hợp ý cho mình đó chẳng hạn là bạn thích à, nghe nhạc trịnh công sơn thì cái người kia cũng vậy à, hoặc là các bạn thích màu đen thì họ cũng vậy à, nói chung là các bạn sẽ có những cái um, kiểu như mà là cái um, suy nghĩ những cái tư tưởng nó khá là giống nhau rất là hợp cu ha và vậy xưa đây á, có vẻ như hai người không có quả vội vã biết là mình thích nói chung là mình có ấn tượng tốt về người kia nói chung là đang trong cái giai đoạn từ từ tìm hiểu và mình thấy đây là một cái dấu hiệu tốt tại vì không phải cái gì mà nó nhanh quá thì nó cũng tốt mình thấy có hai người cũng có thể có nắm tay có nói chung là những lời ngọt ngào nói chung là đây là một cặp rất là ngọt ha mình thấy sắp tới là các bạn sẽ có những cái khoảng thời gian nó rất là ngọt ngào rất là dễ thương đi xem phim đi ăn uống đi cà phê đó rồi trong tiếp nè những điều ngọt ngào là đang đến trong chuyện tình à, nhiều cấu lương của những bạn tủ ba The Star trời ơi những tia hy vọng đó mọi người ơi wow wow wow wow wow trời ơi tôi xỉu luôn á trời ơi xỉu luôn á tôi xỉu luôn á mọi người trời ơi The Star nè rồi còn đi của Fortune nữa trời đất ơi cái chuyện gì đây một lá nữa coi một lá nữa thôi một lá rồi chốt đơn luôn cái tụ này nha trời ơi tôi mệt luôn á tôi xỉu luôn cái tụ này trời ơi đúng rồi thôi hẹn chi hồi nãy à, mình có lá somet nè trời ơi mọi người thấy không chúng ta có ba lá mà chợ ở nè luôn các bạn cứ tìm hiểu nhau đi các bạn cứ thương nhau đi rồi các bạn cứ cưới nhau luôn đi cái tụi này trời ơi sao mà ngọt ngào mà hạnh phúc mà gọi là hạnh phúc chào dân với trời nè mọi người thấy ông The Star nè gọi là Will Fortin Majestic Trời ơi, yêu thương ngọt ngào ha, làm hy vọng cho nhau Trời anh đến để mang cho em một vài tia sáng cho cuộc đời Đó giờ tôi gặp toàn là trai điểu, tôi gặp toàn là à, phát bôi, phát gơ không mà Bây giờ tôi đã gặp được chân ái rồi đó Đó, là một cái tia hy vọng ha Rồi hai người á Trời ơi, Wheel Fortune ha mọi người Trời ơi, oh my god, cái tụ này <laughs> Trời ơi, có thể là mọi người sẽ cưới người này luôn nha mọi người tụi này coi mình tức luôn á rồi tôi é với trời coi tụi này mình tôi, tôi, tôi tức trong cái lồng ngực hồi nãy mình mình mình tính là mình sẽ rút thêm à, ba lá khoảng năm lá cho mọi người nhưng mà ba lá là đủ quá rồi ba lá mà chờ luôn á mọi người nó khẳng định luôn á là mọi người sẽ đi đến cam kết với nhau rất là chắc chắn luôn chết tại cái đây nè các bạn có thấy anh chàng này rất là chắc chắn không có thể là chết là những cái lá liên quan về giấy tờ và đặt ừ, rồi sòng phẳng rõ ràng có thể là hai người sẽ nhanh chóng đi đến kết hôn làm giấy tờ ra mắt hai gia đình hai bên luôn đó bởi tuyệt vời mặt trời luôn á tụi này là gọi là là là, kiểu như là mới đầu thì cũng không có nghĩ nhiều quá tại vì mình thấy ở đây có lá đại xu nè hai người cũng gọi là trưởng thành rồi cũng cũng cũng là không có gọi là buồn vã như người hồi thời kể trâu nữa có nghĩa là biết là mình sẽ quen với người đó mình sẽ um, kiểu như nói chuyện thả thính qua lại với người đó là cũng chỉ cho vui không có đặt nặng là mình phải ồ mình quen con đó là mình phải cưới con đó hoặc là các bạn cũng không có gọi là áp đặt đối phương là anh phải như thế này anh thấy như kia thì anh mới làm à, làm làm cho được nói chung là một cái gì nó hết sức đơn thuần ta nói là mình không tạm nhiệm thì mình sẽ phải có những cái điều nó rất là thoải mái trong lòng các bạn càng nghĩ nhiều các bạn lại càng nhức đầu hai người đến với nhau nhẹ nhàng tình cảm kiểu như là tự nhiên lắm kìa kiểu như là uh, tự nhiên một chiều gió thổi thấy anh đẹp trai quá đi ngang qua ok chốt đơn thêm giờ giả hàng vậy đó tụi này là chị này đám cưới mà mình nha nhưng mà thấy nhanh lắm á sắp rồi nếu mà các bạn nào đang à, tán tỉnh một ừ. người nào đó thì chúc mừng mình mình xin chúc mừng cho những bạn tụi ba tụi ba là amazing good job tụi ba là khỏi còn con không khỏi còn nói nhiều luôn á nói nói nhiều hồi mệt lắm nói chung là các bạn mà đang quen ai thì đây là đối tượng mà các bạn có thể là gọi là kết hôn với người ta luôn rồi cái tụi này bởi vì bé lá cầu vòng không vào cái tiểu đường như thế nào chúng ta có lột đào các bạn cũng cái lá này nó là sự nhẹ nhàng á các bạn biết tình cảm nó rất là nhẹ nhàng các bạn không có buồn bã không vội vập không có đặt niềm tin bừa bãi như đó nữa lúc trước các bạn cũng yêu cũng mong cầu cũng mong là người này người kia sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ phải như thế này như thế nọ rồi à, mình sẽ cưới như đó hoặc là mình sẽ à, có ngôi nhà và những đứa trẻ như người ta hay sao bây giờ cứ bình thường cứ cứ tới đâu hay tới đó nhưng mà vì cái cái cái cái sự như vậy mà hai người tự nhiên đánh với nhau mà bền chặt một cách kỳ diệu luôn á à, mình có một chị bạn á cái chị đó yêu cái người kia 9 năm nhưng mà không có đến được cũng mong cầu cũng nghĩ là đã đã đã đã đã, đã, định là có sẽ là lấy cái anh chàng nó rồi nhưng mà tự nhiên rời đi tự nhiên chia tay rồi xong đến cái anh anh sau này á là anh chồng hiện tại của chị á chị quen có một năm mà không cưới luôn đúng là trên đời đã có những cái chuyện rất là khó hiểu mọi người chúng ta không tính trước được cái gì hết hãy cứ bình thường cứ vô tư lự để mọi chuyện nó lại nhiều khi nó lại hay chúng ta có lớp all around you trời ơi ngọt ngào vậy ha nhưng mà bạn yêu người này rồi á là xung quanh cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng và màu hồng sẽ đầy tình thương yêu buổi sáng thấy cái cỏ cũng thấy dễ thương đó và bạn chỉ còn lại chính bạn khi mà ở bên người này thôi yêu nhạc trịnh nè hoặc là thích nấu ăn hoặc là bạn bánh bèo nhưng mà người đó vẫn thích hoặc là bạn khác dở là dở nhưng mà người đó vẫn có thể nghe bạn bạn cứ là bạn ở bên cạnh người này đây những cái điều tốt lành ha bạn sẽ gặp được những người mà coi là họ không có đòi hỏi gì hết chỉ cần bạn là bạn và bạn cũng vậy bạn cũng không có đòi hỏi họ gì hết chỉ cần hai người ở bên nhau bình yên thoải mái là đủ trời tụi này ngọt quá tụi này là những bạn mà đang đang đang đang tài tươi nè à, với mình không thấy rớt là là là là là, là, là, là là ờ, um, ờ, gọi là đang ế mình thấy là đang có một cái người một cái đối tượng cụ thể luôn nhưng mà như sao đi nữa thì đám cưới nhớ mà mình nha ừ. rồi à, đó là ba tụi bạn ngày hôm nay của mình và cảm ơn các bạn đã nghe sự ý à, ôi của mình ngày hôm nay và như thường lệ nếu mà các bạn có bất kỳ những cái khó ở những cái ca tháng rồi là những cái phàn nàn bị vi nói nhiều quá chẳng hạn à, thì mọi người hãy để lại comment ở bên dưới mình vẫn sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc mọi người ngủ ngon và mọi người nhớ giữ sức khỏe trong đợt dịch nha bye mọi người